Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài 10 hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em văn bản 2 Tổng kiểm soát phương tiện giao thông, sách giáo khoa từ trang 80 đến trang 81. Một chuẩn bị tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin về tình hình giao thông và các vi phạm của người tham gia giao thông ở nước ta trong thời gian gần đây, ghi lại một số thông tin đáng lưu ý suy nghĩ về nguyên nhân của các vi phạm và bài học rút ra khi tham gia giao thông. Các em có thể tham khảo cái thông tin sau. Tình hình tai nạn giao thông năm 2022, toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông, bị thương 7.804 người, làm chết 6.397 người, tăng 10,31% số người chết so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này thì có nhiều. Do sự lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân và ý thức của người tham gia giao thông quá kém, chưa được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến đường xá của chúng ta quá nhỏ hẹp, nhiều khúc cua 90 độ hay còn gọi là khúc cua tay áo đấy, trong khi đó, có quá nhiều các biển báo cấm và biển báo hiệu trên một đoạn đường, vỉa hè thì bị lấn chiếm, làm nơi kinh doanh bán hàng, để ô tô, dẫn tới tình trạng người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn. Nhiều đoạn đường xuống cấp quá nhanh có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Có thể nói rằng, cứ ở đâu có đường là ở đó có nhà dân, thậm chí các doanh nghiệp, các nhà máy, các khu công nghiệp cũng coi bám mặt đường là một lợi thế nên cũng ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông cũng như là các vụ tai nạn giao thông. Bài học rút ra là cần nâng cao ý thức và hiểu biết trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông. Phần đọc hiểu chúng ta quan sát toàn văn của văn bản. Văn bản này được à, ghi dưới dạng một cái đồ họa các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng trả lời câu hỏi trong phần đọc hiểu chú ý nhan đề, số liệu và thời gian. Chúng ta thấy nhan đề là tổng kiểm soát phương tiện giao thông, xử phạt hơn 401.000 người điều khiển phương tiện vi phạm, thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020. Câu tiếp, xác định cách triển khai thông tin trong văn bản. Chúng ta thấy văn bản được triển khai qua hệ thống sơ đồ với cấp bậc nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đi kèm số liệu cụ thể, xác đáng. Câu tiếp, theo văn bản, loại phương tiện nào vi phạm luật giao thông nhiều nhất? Chúng ta quan sát vào cái các trường hợp ừ, à, vi phạm bị xử phạt, chúng ta thấy loại phương tiện là xe mô tô đây. Cái cột nó rất là cao, cao nhất trong tất cả các cái loại xe. 287 năm trường hợp đúng nhỉ? Từ đây ta trả lời là theo văn bản, loại phương tiện vi phạm luật giao thông nhiều nhất là xe mô tô với 287.085 trường hợp vi phạm bị xử phạt. Câu tiếp, có bao nhiêu loại lỗi vi phạm phổ biến? Đây, chúng ta quan sát các lỗi vi phạm phổ biến. Chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5 lỗi đúng không nhỉ? Có 5 lỗi vi phạm phổ biến là thiếu giấy phép lái xe, chạy xe quá tốc độ, vi phạm về quy định nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vi phạm tải trọng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn ta tìm hiểu chung văn bản, đồ họa thông tin. Đồ họa thông tin là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn. Về văn bản tổng kiểm soát các phương tiện giao thông, xuất xứ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, thể loại là văn bản thông tin, Phương thức biểu đạt chính là thuyết minh. Bố cục có thể chia làm hai phần, hoặc bạn nào thích có thể chia làm 3 phần cũng được. Ở đây cô chia làm hai phần nhưng riêng phần 2 thì lại chia nội dung ra thành hai phần nhỏ. Phần 1 chính là nhan đề, phần 2 là nội dung văn bản. Trong nội dung văn bản này thì chia làm hai phần nhỏ. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt, các lỗi vi phạm phổ biến Trả lời câu hỏi cuối văn bản, câu 1, nhan đề của văn bản cho biết thông tin gì? Chúng ta trả lời, nhan đề cung cấp số lượng xử phạt người điều khiển các phương tiện giao thông vi phạm là 401.000 người. Thời gian thống kê số liệu là từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Nhan đề thì được in đậm, cỡ chữ to, màu sắc bắt mắt, ngắn gọn, ấn tượng bởi số liệu cụ thể, nêu nội dung chính của toàn bộ văn bản đồ họa. Từ đây ta nhận xét là nhan đề thu hút, tạo chú ý người đọc. Người đọc dễ dàng nhận biết nội dung qua nhan đề, thấy được tính nghiêm trọng về việc người vi phạm an toàn giao thông ngày càng nhiều. 2. Xác định bố cục của văn bản tổng kiểm soát phương tiện giao thông và chỉ ra thông tin chính của mỗi phần. Cái phần này trong phần tìm hiểu chung cô đã nói rồi. Bố cục có thể chia làm hai phần, phần một là nhan đề, phần hai là nội dung văn bản. Trong phần nội dung văn bản chia làm hai ý nhỏ là các trường hợp vi phạm bị xử phạt và các lỗi vi phạm phổ biến. Câu 3. Tìm thông tin thu được từ bản đồ họa trên và ghi vào vở nội dung trả lời các câu hỏi sau. năm câu trả lời, trong đó có một câu thì đã có câu trả lời sẵn theo mẫu rồi. Từ đây chúng ta làm như sau. Câu hỏi A, việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào? Ngay từ nhan đề, có là từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020. Câu B, trong thời gian đó có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt? Con số đó nói lên điều gì? Ta trả lời, có 401.027 trường hợp bị xử phạt. Con số đó cho thấy tình trạng vi phạm an toàn giao thông rất đáng báo động. C. Các con số in đậm 401.027, 61.563, 27.293 cho biết thông tin gì, các cột cao thấp và các chấm tròn to nhỏ khác nhau biểu thị điều gì. Chúng ta trả lời các con số in đậm 401.027, 61.563 và 27.293 cho biết thông tin về số phương tiện bị xử phạt tạm giữ và tước giấy phép lái xe. Số lượng càng lớn thì chiều cao của cột càng cao. Tương tự, chấm tròn to hơn biểu thị số lượt vi phạm, phương tiện vi phạm lớn hơn. Câu D. Vi phạm nào phổ biến nhất? Vi phạm đó nói lên điều gì về giao thông ở Việt Nam? Chúng ta trả lời vi phạm thiếu giấy phép lái xe là phổ biến nhất. Vi phạm đó cho thấy nhiều người tham gia giao thông khi chưa có bằng lái, hiểu biết về giao thông và ý thức tham gia giao thông chưa cao. Câu E. Những từ ngữ nào trong bản đồ họa trên được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao thông? Chúng ta trả lời những từ ngữ trong bản đồ họa trên được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao thông. Vi phạm, phương tiện, xử phạt người điều khiển phương tiện, giấy phép lái xe, tốc độ, hiệu lệnh, đèn tín hiệu, tải trọng. Câu 4. Văn bản tổng kiểm soát phương tiện giao thông sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ nào? Tác dụng của các phương tiện đó là gì? Chúng ta thấy là văn bản sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh minh họa, cột, chấm tròn, hình ảnh minh họa phương tiện, Việc sử dụng hình ảnh minh họa và bảng biểu giúp người đọc nắm bắt thông tin nhanh chóng, có được cái nhìn từ khái quát đến cụ thể về đối tượng được nhắc đến. Câu 5. Hãy chuyển thông tin về các lỗi vi phạm phổ biến trong bản đồ họa trên thành một văn bản, chỉ sử dụng kênh chữ. Ví dụ, lỗi vi phạm nhiều nhất là lỗi về giấy phép lái xe. Trong vòng một tháng có 49.715 người vi phạm. Vậy thì chúng ta cũng sẽ chuyển những thông tin vi phạm đó lên thành à, văn bản chỉ sử dụng kênh chữ như sau. Xử phạt hơn 401.000 người điều khiển phương tiện vi phạm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt 401.027 phương tiện bị xử phạt, trong đó có 287.085 xe mô tô, 50.898 xe tải, 32.174 xe con, 14.869 xe khách, 4.221 xe container và 11.780 các loại xe khác. Trong số các phương tiện bị xử phạt có 61.563 phương tiện bị tạm giữ, bao gồm 55.110 xe mô tô, 6.453 các loại xe khác và 27.293 phương tiện bị tước giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm phổ biến Có 5 lỗi vi phạm phổ biến đó là thiếu giấy phép lái xe, chạy xe quá tốc độ, vi phạm về quy định nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vi phạm tải trọng, trong đó có 49.715 trường hợp thiếu giấy phép lái xe, 33.316 trường hợp chạy xe quá tốc độ, 20.120 trường hợp vi phạm về quy định nồng độ cồn, 12.231 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và 5.007 trường hợp vi phạm tải trọng. Câu 6. Bản đồ họa thông tin trên mang lại cho em hiểu biết gì mới và nhắc nhở em điều gì khi tham gia giao thông? Chúng ta trả lời, bản đồ họa thông tin giúp em hiểu thêm về tình trạng giao thông hiện nay và nhắc nhở em khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, quy định về an toàn giao thông. Tổng kết, giá trị nội dung, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đã cho thấy tình hình vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng đang xảy ra hiện nay và các lỗi vi phạm phổ biến.